trong tương lai có thể sẽ gặp rắc rối do liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Bà Nhàn mới bị kết án 30 năm tù giam vắng mặt về hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ trong vụ án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2022, Cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi năm 2012. Đó chính là khoảng thời gian ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh. Hình ảnh bài viết trên trang Funcrum của học giả Lê Hồng Hiệp. Hiện gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc đang bị đồn đoán là trùm cuối của Việt Á. Chắc chắn công an đã nắm rõ nội tình, nhưng vì uy tín của đảng mà họ vẫn chưa công khai hết mọi chuyện. Chuyện về gia đình ông Phúc đã râm ran dư luận trong một thời gian dài. Đó là sự dính líu của vợ con và bà con họ hàng nhà ông trong vụ kích test Việt Á. Chuyện đồn đoán đã trở nên rõ ràng hơn khi bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi, bị bắt. Bà Linh là giám đốc công ty SNB Holdings, mà công ty này liên quan đến một loạt các doanh nghiệp họ SNB, trong đó công ty Thế giới tuổi thơ và công ty phân phối SNB. Mà cũng theo đồn đoán, công ty Thế giới tuổi thơ là do bà Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc, đứng sau và nắm quyền sở hữu. Như vậy, công an đã mò vào đến tận sân sau nhà ông Phúc. Theo luật bất thành văn, xưa nay mọi đấu đá chốn cung đình của đảng Cộng sản đều là thông tin mật. Thiên hạ đồn đoán thì cứ đồn đoán, chưa bao giờ có thể kiểm chứng, mà chỉ có thể mò mẫm theo những hiện tượng kể cả trong cuộc chiến khốc liệt giữa ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng thì dư luận cũng chỉ biết những thông tin do nội bộ tuồn ra ngoài, chứ không hề có những công bố chính thức. Cho đến bây giờ, người dân có thể thấy một hiện tượng đó là hệ ông Nguyễn Phú Trọng định bồi dưỡng ai trở thành người thừa kế, thì người đó sẽ không được Trung ương đảng chấp nhận, thậm chí còn thân bại danh liệt. Có thể kể đến những trường hợp của Phạm Quang Nghị, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Phượng, tất cả đều lui về làm người tử tế. Nhưng người dân không thể biết được sự thật đằng sau là gì lần này chuẩn bị cho đại hội 14 sẽ diễn ra vào năm 2026, dường như ông Trọng đang quyết tâm dẹp bỏ hết tất cả các chướng ngại vật trên con đường tiến thân của những đệ tử đã lọt vào mắt xanh của ông. Đó là Vương Đình Huệ, là Tô Lâm, là Nguyễn Văn Thưởng và có thể còn những cái tên khác nữa. Hình ảnh ông Phúc và vợ. Lần này có lẽ vì quyết tâm dẹp bỏ chướng ngại mà đảng phá lệ hoặc vì cuộc đấu quá tàn khốc trong khi ông Trọng lại muốn đánh nhanh thắng nhanh nên dù thông tin vẫn còn rất mù mờ, nhưng lần đầu tiên đảng công bố rằng ông Phúc phải chịu trách nhiệm. Lực lượng phía ông Trọng nhờ có trùm mật vụ Tô Lâm nắm trong tay thớp của tất cả các đối thủ, nên lúc này là thời cơ tốt nhất để dẹp bỏ đám không chịu vâng lời, đám đòi thân Tây thân Mỹ, đám muốn cải cách thể chế để phát triển kinh tế. Những điều này làm ông Trọng khó chịu, làm ông lo ngại chúng sẽ gây nguy hiểm cho vị trí độc tôn của đảng. Hơn nữa,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 một đất nước không còn lý tưởng, không còn sự tử tế, đất nước đó sẽ đi về đâu? Ngày 17 tháng 1 năm 2023, trang Tiếng Dân đăng bài của tác giả Đoàn Bảo Châu với câu hỏi Bao nhiêu phần trăm cán bộ ở Việt Nam có lý tưởng phục vụ đất nước? Tác giả Đoàn Bảo Châu cho rằng muốn có lý tưởng thì người cán bộ phải có khát vọng tỏa sáng bằng tài, bằng tâm của mình. Thực sự khi đã ở vị trí cao, không ai trong số họ đói khát không ai trong số họ phải nhận tiền bẩn mới tồn tại được. Con cái họ chắc chắn đã có một tương lai tốt, đã có một bàn đạp vững chắc để vươn lên. Nhiều bạn cười khi tôi nhắc đến từ lý tưởng, từ ấy không hề xa lạ, mà thực ra là một từ vô cùng cần thiết để có một đất nước phát triển thịnh vượng. Những vị cán bộ không nhìn thấy rằng việc của họ là ghi danh vào sử sách, chứ không phải tích lũy làm giàu cho mình và cho con cháu của cho con quá nhiều nhưng không chính đáng, chỉ làm chúng hư hỏng. Con người nào cũng cần có sự nỗ lực xây đắp cuộc đời của chính mình, tác giả nêu quan điểm. Hình ảnh bài viết trên trang Tiếng Dân của tác giả Đoàn Bảo Châu. Tác giả dẫn lại một câu hỏi mà theo tác giả là rất hay. Đồng chí ấy là con đồng chí nào mà giỏi thế nhỉ? Bởi vì đơn giản một lẽ, các đồng chí con không tự đi lên bằng đôi chân của mình nhân cách của các đồng chí con đã hỏng từ lâu rồi. Người có lòng tự trọng sẽ không chấp nhận một con đường ưu tiên như vậy. Đã hỏng thì làm gì làm cán bộ tốt được. Tác giả cho biết, quan điểm này có vẻ xa lạ với đa phần mọi người ở Việt Nam, nhưng lại rất gần, dễ hiểu với thanh niên các nước văn minh. Chính vì nhân cách của các đồng chí con đã hỏng, nên tác giả không ngạc nhiên khi củi gọc, củi khủng, chất đầy và sẽ không ngạc nhiên trong một thời gian dài nữa bởi các đồng chí thiếu gốc các đồng chí ăn sỏi ở thì và văn hóa các đồng chí không cao. Khi nhân cách đã hỏng, các đồng chí làm gì còn lý tưởng để phục vụ nhân dân? Thực tế ở Việt Nam, các quan chức đừng hạch sách dân là người dân đã cảm thấy may mắn lắm rồi, làm gì mơ tới chuyện được họ phục vụ. Tác giả Đoàn Bảo Châu viết tiếp, vậy câu chuyện của những người dân mất đất là có thật hay không? Hay do thế lực thù địch bịa ra? Thật đấy, thật 100% đấy, rất đau xót, vô cùng đau xót đấy. Nhân dân đã theo lời kêu gọi của các đồng chí để lao vào khói lửa, bao thanh niên hy sinh tuổi xuân, bao bà mẹ ông bố mất con cho một ngày mai tươi sáng. Nhưng rồi các đồng chí đã cho họ cái gì trong thời bình, biết bao gia đình mất đất, bị chôn vùi trong nỗi uất hận, sự đau khổ, phản kháng đấu tranh không khéo vào tù, rồi chết rụt trong cô đơn tuổi nhục. Những gì tôi viết là sự thật, là nỗi đau khổ thực sự, cho dù có bị chụp mũ, bị đặt tên, phân loại kiểu gì thì sự thật ấy vẫn là sự thật. Con chim sinh ra phải hót, người chính trực sinh ra phải nói sự thật, cho dù có phải trả giá cho lời nói của mình. Hình ảnh dàn lãnh đạo Việt Nam với rất nhiều tai tiếng tham nhũng. Đồng thời tác giả cảm thấy đau xót, một đất nước mà tham nhũng tràn lan như vậy thì đất nước sẽ đi về đâu? Người dân biết dựa vào đâu để có niềm tin vào ngày mai? Hiện thực chính là sự hứa hẹn của mấy chục năm trước khi bao triệu thanh niên lao mình vào máu lửa đấy. Cuối cùng tác giả kết luận, lịch sử sẽ ghi tên các đồng chí, nhưng ghi vào phần nào thì tôi không chắc. Một căn nhà mà các cột trụ mục ruỗng như vậy, thì người dưới mái nhà ấy sẽ ra sao? Lòng tự hào dân tộc, lòng tin vào tương lai sẽ thế nào? Thế hệ trẻ biết ngẩn mặt vào đâu để học những điều tử tế. Thật vậy, khi một đất nước chỉ coi trọng hậu duệ, tiền tệ, quan hệ,